Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu các tư thế đứng bằng tư thế trái núi Đây cũng là một tư thế được cho rằng khởi điểm của tất cả các tư thế đứng Về lợi ích của tư thế trái núi Tư thế này ờ, giúp chữa bệnh trầm cảm Rồi giảm đau nhẹ phần hông Giảm nhẹ chứng đau hông Rồi tăng cường khớp gối rèn luyện hai bàn chân và điều chỉnh cái tập bàn chân dẹt rồi giúp cải thiện cái khả năng kiểm soát bàng quang rồi rèn luyện nâng khung xương trọng và bụng về cách thức thực hiện chúng ta hãy đứng hai chân gần lại với nhau chúng ta có thể đứng hai chân sát lại với nhau hoặc nếu chúng ta chưa quen giữ thăng bằng thì chúng ta có thể đứng cách hai chân cách nhau khoảng 5 đến 10 cm. Rồi hơi siết cơ hậu môn. Hơi siết cơ bụng. Nâng ngực lên, hai tay buông lỏng thả tự nhiên là hai bên cạnh sườn. Rồi mặt thẳng đầu này, mắt nhìn ngang tầm mắt ra xa. Lưỡi đẩy lên vòng họng phía trên nhé, lưỡi đẩy lên vòng họng phía trên giữ nguyên tư thế và hít thở điều hòa. Được rồi, với cái tư thế này, với những người chưa quen, chúng ta có thể đứng gần lại cạnh tường. Chúng ta có thể đứng gần lại cạnh tường để tăng cái cái cảm nhận về khả năng giữ an toàn. Rồi cái tư thế này, tôi có thể đứng xoay ngang ra để cho mọi người dễ hình dung hơn nhé rồi hai chân đứng cạnh nhau hai bàn chân gần lại với nhau rồi hơi siết cơ hậu môn hơi siết cơ bụng rồi nâng tầm ngực lên hai tay thả lỏng tự nhiên lưỡi đặt lên vòm họng phía trên này mắt nhìn ra xa ngang tầm mắt hoặc nhìn chết lên một chút giữ nguyên tư thế và hít thở điều hòa Được rồi, đây là một tư thế khá đơn giản à, nhưng chúng ta cũng sẽ cần phải thói quen. Khởi đầu chúng ta hãy tập và giữ nguyên từ 1 đến 3 phút. Rồi chúng ta sẽ tăng dần thời thời gian lên. Được rồi, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lại những video sau. Xin cảm ơn và cảm tạ quý vị. Chúc quý vị luôn luôn giữ sức khỏe cường tráng qua các bài tập. Hãy đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn.